hello ờ, hello chào anh em nha hôm nay mình à, mình có công việc ở tây ninh nên mình à, đi à, đi về tây ninh giờ được đi lên ngoài à. ok thoải mái sang số đúng là nó mượt hơn á coi cái bóng mình kìa coi cái bóng kìa cũng được chứ buộc Sài Gòn mình ờ, dạo này nóng ghê á Bước ra đường là nó hầm Năm nay là hứa hẹn là vô mùa hè sẽ rất là nóng Không biết có bị hạn hán rồi ngập mặn như năm ngoái hay không Miền Tây là khổ nữa sớm mọi người ờ, đi vào trong trung tâm đi làm đông quá trời đông ở chỗ cái ờ, cái nút thắt chỗ Panora với lại ờ, Trường Chinh với lại Cộng Hòa mà không gỡ ra thì nó kẹt suốt rồi hôm nay đi gặp toàn đèn xanh không giống hôm trước đi gặp toàn đèn đỏ nên có đoạn trên kia là được đi à, lên ngoài từ 6 giờ đến 9 giờ đây lên đây là không còn nhìn cái biển giật mình nó lạng vô trong ở giao thông ở à, ở mình khó lắm chứ không có dễ đâu thấy anh em chạy quá trời rồi không biết làm sao quan sát được thấy cứ đoạn về đoạn khác đoạn về đoạn khác để chạy à, nếu mà không để không phạm luật giao thông ở Việt Nam rất là khó kiểu gì cũng phạm luật mình nói ví dụ đơn cử đang đoạn cho chạy 70 cái đùng cái à, hạ xuống còn 40 nó không có hạ từ từ muốn hạ từ từ đâu à, lên lên dốc cầu cho bốn chục nhiều khi cái người ta thấy dốc cầu người ta chạy cố gắng người ta chạy chớn á, để nó lên cho nó nhẹ máy á. thì bị khống chế bốn chục mà người ta chạy từ xa thì ta lấy đà từ xa thì thì người ta sẽ không có để ý được cái biển mà gặp cái biển mà cắm trong bụi cây này kia nữa là, là bó tay á à, chạy lên trên đó là qua dốc cầu là dịnh liền à, giống như cái đoạn nãy đang chạy ngon chớn vậy đó đụng cái đoạn chia ờ, cắt mà cái ờ, cái cái báo khung giờ đó thì nó nhỏ xíu à nếu mình chạy quá nhanh là mình không kịp thấy đâu tới hàng xanh không quên ngã tư hàng xương chứ hàng xanh với hàng xương mình lộn hoài à nắng xiên đẹp quá nắng xiên nắng sau lưng mình nó không có ngược nắng á quay phim nó sẽ rất là đẹp đó, sáng sớm đó mấy bà con hoa giấy nở quá trời hoa giấy là càng càng nắng càng khô nó nở càng dữ xe tải không đường này là giờ xe tải chạy không à kẹt dài dài dài dài rồi à, nhiều khi đường chật mấy chiếc container bị hỏng cứ đậu dọc đường liên tục à hoặc là chờ à, chờ giờ hay sao là bắt đầu kẹt tiếp chạy lắp vô vô đường của xe hai bánh à, đi nè nên là xe bánh cũng kẹt lên một đoạn trên kia nữa bắt đầu đường nó mới đỏ hơn mấy bác nào ở trên này mà đi làm trong Sài Gòn đúng không là cực luôn á ngày nào cũng đi về đi về kẹt đường kẹt xá thủ trả số trước khi dừng về về mo trước khi dừng chứ mà dừng rồi về mo rất là khó mình mình không nói cái chuyện mà mấy bác chỉnh chỉnh cái côn cho nó nó nó căng chút để bóp vô nó cắt ờ, côn hở ra nhiều để mà về số nó dễ nha mình không nói cái cách đó tại cách đó này mình không có dùng cách đó mình ờ, dùng mình sợ nó nó cháy côn cho nên là mình chỉnh côn rất là nhạy côn của mình rất là nhạy nó hở chút xíu thôi là là mình mình sang số rồi và nó có nó có cái độ rơ nó không có căng để mình buông côn ra cái là nó nó cắt nó nó nó chả nhả hết côn ra nó không có cháy bố à, cho nên nó là khi mà dừng xe hẳn về số nó nó hơi khó hơn lúc đang chạy cho nên là mình thường là phải trả số về mo trước trước khi dừng còn mình để ý thử coi cái cái phụ da này nó có mượt hay không á nãy giờ là mình mình cố tình mình dừng đèn đỏ xong mình thử mình trả về mo xem sao thì ok nó nó trả về được rốt con trả trả về được em nữa là khác luôn ô cái này xài được á tại bình thường á mình mình mình ờ, mình bỏ vô ờ, mấy kỳ mấy xe ga ở nhà xe tay ga ở nhà đó hết người ta bỏ vào đó mình đâu có cảm nhận được đâu đâu có cảm nhận được ừ, số xếp rồi đâu chỉ nghĩ là ok nó nó nó nó giúp động cơ đỏ mài mòn hơn thôi còn đi xe số mình mới cảm nhận được rõ ôi đồng lúa hôm nay người ta gặt rồi nè người ta gặt rồi nè lâu lắm rồi mình không có đi về à, tây ninh ôi lúa người ta gặt hết rồi vậy là vàng ché luôn rồi không không không còn à, đồng đồng xanh nữa đâu đến cầu An Hạ này nè à, hết địa phận Hóc Môn rồi chuẩn bị à, qua Củ Chi mùa nắng xiên nhìn đẹp không thấy bóng đẹp không à, lên số và trả số nó mượt hơn ghi nhận vậy là mấy bác review cũng ờ, cũng chính xác ghê ha đường này nãy giờ chạy chưa thấy có camera tốc độ ha chắc là mới có tập trung gắn ở quốc lộ 51 thôi mệt quá à. tại vì à, chẳng thà làm á, là nó triệt để không chứ đoạn có đoạn không đoạn nào chạy cũng phải coi chừng nó mệt quá à. <laughs> đã bình thường là đã nhìn bản, bản hiệu không cũng đủ mệt rồi thì à, thêm đoạn có camera đoạn không có camera nữa khổ quá này bởi mấy anh em chơi spa khổ lắm rồi phải cứ nhắm mắt quất 299 thôi chứ à, nhìn chi cho nó mệt mà nhìn cũng đâu có được đâu <laughs> nghe tiêu cực ghê chỉ có cái đoạn à, từ gò dầu lên tây ninh đó là, là chạy nó thoải mái một chút còn đoạn này đi lên tới à, chẳng bàn gò dầu thì xe nó còn đông mà xe lớn không sáng sớm người ta mua bán nãy đi qua cái à, cái khu chợ à, chợ chợ trời người ta buôn bán người ta rao nghe hay đó, mình thích cái tiếng rao đó lắm nhưng mà bây giờ nó có khác với lại à, cái tiếng rau hồi xưa lúc hồi nhỏ mình hay nghe ngày xưa người ta rau người ta không có công nghệ máy thu âm à, loa rồi như giờ bây giờ người ta người ta thâu ở nhà xong cái người ta phát lại nó thậm chí à, công nghệ cao cấp nữa là giá giá điều chỉnh trong ngày là là thu tại chỗ rồi phát tại chỗ luôn cho nên là nó tiện lắm nhưng mà do là nó tần xuất phát nó liên tục á cho nên là mặc dù là tiếng người à, người nói nhưng mà nghe nó vẫn giả hay sao á nó không có hay như ngày xưa ngày xưa nó tự nhiên lắm à, cái gì cũng vậy nó nó cũng có hai mặt của nó Sợ sáng sớm mà đói bụng quá vậy ta Mình thường sáng mình không ăn sáng Mà sao bữa nay đói bụng À Hôm cháo Tối qua cháo Ăn hai, à, hai tô cháo trắng Mình kia nó nhẹ bụng Nên ra là sáng nó đói sớm bởi ngày xưa ông bà mình ăn cháo không à, mà khỏe gì đâu luôn á còn giờ mình bị đặt ăn sơn hào mỹ mỹ vậy mà bệnh suốt ngày lao người ta ngày xưa lao động chân tay ra đồng làm quần quật quật ăn cháo gạo đâu có nhiều đâu nấu cháo ăn cho nó lợi mà người ta khỏe giống như bữa um, bữa mình xem clip mà có một kênh mới ra người ta nói về nước đó hôm đó có một cái uh, số liệu thống kê rất là mắc cười đó là ngày xưa đâu có nhiều bác sĩ đâu không có nhiều bác sĩ mà người ta không có bệnh bệnh nó cũng tự khỏi ăn mấy cái lá cây xung quanh nhà để chữa chữa bệnh thôi cũng cũng khỏi nữa còn bây giờ ở trên một cái con đường mà thống kê có có năm bác sĩ trung bình có năm bác sĩ mà vẫn không đủ không đủ để mà chữa chữa bệnh nên bệnh viện quá tải đó thì đó là những cái số liệu thống kê mà cho thấy là khoa học phát triển nhưng cũng kèm theo cái sức khỏe con người nó suy giảm khủng khiếp luôn công nghệ nó phát triển nên à, là nó giảm cái à, lao động chân tay lại thì con người à, không có vận động nhiều mà là không có thời gian để gym nên là chất độc nó cứ tích tụ ờ, ngày qua ngày trong cơ thể của mình rồi nó phát bệnh thôi cho nên là nếu như mình không có điều kiện để à, có nhiều cái hoạt động ờ, để trao đổi chất thì mình tốt nhất là mình hạn chế đưa chất độc vào người ha những cái gì mà nó thuộc về độc hại nên đừng có đưa vào người để nó giảm tải cho cái các cái cơ quan nội tạng nên nó chuyển hóa um, trao đổi chất á cầu vượt củ chi chỗ này uh, chào mấy anh em củ chi nha đây có uh, youtuber cũng nổi tiếng lắm nè phạm tuấn mới ghé vô chẳng bàn à, ăn sáng à, quán à, không có khách luôn à, sáng nay đói quá đúng là, là chạy thẳng lên à, tây ninh luôn nhưng mà đói quá chịu không nổi à, vô à, ăn sáng rồi đi tiếp làm cái cầu này cũng tốn tiền quá trời luôn mà chưa thấy à, xe nào chạy nhiều ha à, từ từ đoạn này đi lên à, đến gò dầu thì nó bớt xe rồi từ gò dầu đi lên trên kia nữa thì nó ít xe hơn nữa chạy nó thoải mái hơn à, mùa này chắc à, ở dưới kia thấy mấy cái ruộng người ta gặt lúa hết rồi chắc trên này đây cũng vậy ồ đây này còn xanh nè mẹ giờ ta trồng lúa à, ngắn ngày không à thấy quanh năm quanh năm trồng quanh năm em ba vào dầu rồi chạy qua cái đoạn à, khu dân cư của vào cò dầu nữa là khỏe nay đi trời à, không nắng lắm chứ tây ninh là mọi người biết rồi đó nắng cháy ra người mà là ờ, vô mùa hè là đi là cực lắm anh em ờ, ở Trảng bàn chào cái có bạn đồng hành luôn mình đang mở kính ra để coi ờ, micro này nó có bị ờ, tiếng gió không là mình có bọc cái cái bông lọc gió rồi không chắc là nó cũng đỡ để phải mở cái kiến phun phay phải mở cái kiến ra nói chuyện mới được không thôi nói không ai nghe hết á thấy thấy chị hiền quá ghê ông mình chạy cũng có hơn ai đâu mà đặt nói người ta chạy hiền không lâu lắm rồi anh mới đi á dạ. à hồi đó hay, ờ, hay chạy lên ờ, ma thiên lãnh chơi rồi chia tay bạn đó bạn đó đi ờ, đổ xăng xe hết xăng rồi lên đây bạn này cũng quẹo rồi cho nên mình đi luôn kiểu trên à, đường có người nói chuyện cũng vui Tây Ninh còn 26 cây ta gặt lúa hết rồi nè đó, ta, ta cuộn lại nè đó. còn lúa hôm nay chưa gặt lúa này vàng luôn chưa gặt dịch thả dịch cứ cái ruộng nào mà người ta gặt xong là người ta sẽ thả dịch để cho nó ăn mát lúa mình đúng là ờ, máu truyền thống lúa nước vô người à, nhìn thấy đồng lúa rồi thấy thích đặc trưng của à, Tây Ninh là thánh thất à, cao đài ha rất là nhiều thất cao đài luôn gần như cái nôi của à, của Tam Kỳ phổ độ cao đài là ở Tây Ninh thánh địa luôn lần mình à, nghe người à, người dân tây ninh nói về cái thánh thất cao đài cũng hay lắm á một cái à, một cái văn hóa kiến trúc đặc biệt luôn nhớ rồi người ta cũng nói là à, nguyên cái tòa thánh thất đó được xây bằng không phải là bê tông cốt thép đâu mà nó là cốt tre đó thì không biết là người ta xử lý như thế nào mà mình cái tre nó có thể trụ được nó đỡ được hết cái khối công trình đó và nó nó cũng nó cũng rất là lâu đời tồn tại qua lâu đời rồi dĩ nhiên là cũng có sửa chữa cái tạo nhưng mà mà đó cũng là một cái điểm rất là đặc biệt mà mà ít có cái công trình kiến trúc nào à, nào có hai tay này đến ờ, bốn tay là bên ờ, hội Ducati BMW với là Goldwing ờ, có một cái cái sự kiện hành trình trái tim đó. hai các anh tổ chức hay kết hợp đi tour với lại đi tặng quà cho trẻ em nghèo á phải đi ba ngày chứ đi hai ngày thì mình chắc mình cũng có thể sắp xếp đi à, mình đi chủ yếu à, đi cái dịp à, tặng quà cho trẻ em thôi còn đi ba ngày thì mình không đi được mà nếu mà người ta đi ba ngày mà mình chỉ tham gia được hai ngày nó cũng không hay không có hết mình với anh em mình không đi rồi đến trung tâm tây ninh rồi chào anh em tây ninh nha